Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi uh, ờ, livestream hôm nay ạ. Với chủ chủ đề đó là chúng ta nên cân nhắc giảm cái tỷ trọng khi mà thị trường uh, có đợt hồi phục nhưng cái sự quyết liệt hoặc là chúng ta thấy là cái dòng tiền dẫn dắt thị trường nó không tham gia đủ lớn để khiến chúng ta có thể tham gia hoặc là mua một cổ phiếu nào. À, hôm nay chúng ta sẽ nhìn về một cách khách quan hơn để chúng ta có cái góc nhìn thay vì chúng ta mua vào để tham gia thị trường hay chúng ta bán ra để có thể giảm bớt cái tỷ trọng của chúng ta trước khi chúng ta gì ạ à, có những cái hội tiếp theo ở trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta biết rằng là để chúng ta thành công thì chắc chắn là chúng ta cần phải gì ạ? làm một cái điều gì đó đó là chúng ta quyết định quyết định có thể mua vào hay là quyết định bán ra hoặc là chúng ta có thể đứng ngoài cũng là một quyết định à, và chúng ta làm sao để chúng ta hiểu rõ điều này thì hôm nay chúng ta sẽ gì ạ nói để phân tích một cách chi tiết về chúng ta gì ạ cần làm gì ở trong buổi sáng hôm nay thì ờ, có một bạn vẫn hỏi Dũng là là thời điểm này có nên mua vào hay bán ra thì câu chuyện đây là việc mà Dũng cũng không theo dõi được cái thị trường trong một vài phiên tới nhưng tuy nhiên thì về chỉ cần quan sát vào cái buổi ờ, tối hôm nay trước khi kết thúc giao dịch thì cũng biết rằng là thị trường có thể nó sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới bởi vì ờ, chúng ta chỉ cần quan tâm đến à, những cái bối cảnh thị trường hiện tại quy luật cung cầu xu hướng và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy rằng là những cái nhóm cổ phiếu nào có thể tạo ra cái sự dẫn dắt hoặc là kéo thị trường có thể đi lên trong thời gian tới được thì tất cả cái việc mà chúng ta đo lường nhóm ngành đo lường về các cổ phiếu cũng như là à, cái việc mà khối lượng tham gia của các dòng tiền lớn có tham gia vậy không thì chúng ta có thể biết rằng là chúng ta có nên tham gia hay là thoát ra khi mà thị trường có những đợt hồi phục có lẽ chúng ta sẽ nhìn ở trên thị trường là có những cái gì ạ à, tín hiệu như là uh, thị trường tăng mạnh dòng tiền tham gia có thể trên báo chí các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều thông tin khác nhau nhưng có thể chúng ta chưa bao giờ quay trở lại những câu chuyện mà chúng ta thấy là trong một xu hướng giảm xuống thì có bao nhiêu lần chúng ta gì ạ đã mua được cổ phiếu đúng thời điểm hoặc là chúng ta có bao giờ chúng ta thấy là khi chúng ta mua chúng ta kiếm được khoảng một lợi nhuận khoảng 5 hoặc 10 phần trăm nhưng khi mà chúng ta mất hoặc bị thua lỗ thì chúng ta có thể mất nhiều hơn có thể lên 30 đến 40 phần trăm thậm chí nhiều hơn câu chuyện đây đó là gì ạ quyết định vậy bạn đang quyết định như thế nào bạn đang nhìn thấy điều gì đang diễn ra thị trường cái quan trọng là bạn đang nhìn thấy điều gì diễn ra thị trường cái cảm xúc của bạn như thế nào cái cảm xúc mà bạn đang có thời điểm này nó đang như thế nào và cái quan trọng nữa là cái quyết định của bạn nó đang ở đâu và với cái việc mà chúng ta không nắm rõ được cái sự vận động cũng như là tư duy của thị trường dẫn đến chúng ta gì ạ đưa ra những quyết định có thể quyết định nó không đúng như cái gì cái mong cầu của mỗi chúng ta nên chính vậy chúng ta có thể là có những cái kết quả nó không như mong muốn và đấy chính là một cái hệ lụy chúng ta gọi là kiều kiều ở đây nó liên quan đến là một là chúng ta thiếu hiểu biết trong cái sự vận động của thị trường chứng khoán cái điều thứ hai là chúng ta có thể là dựa vào cái cảm xúc mà chúng ta đang có ở đâu đó trong ờ, một vài năm trước đó hoặc là trong một quá khứ chúng ta đưa ra quyết định tuy nhiên quyết định của chúng ta có đúng hay sai thì bản thân chúng ta là người rõ nhất và tại sao chúng ta không học những bài học mà từ những cái quyết định chúng ta đang có trên thị trường khoán mà chúng ta lại tiếp tục tiếp tục tiếp tục sử dụng những cái quyết định sai trái đó để chúng ta tham gia vào thị trường và đó chính là nghịch cảnh dẫn đến chúng ta gì ạ có thể không đạt được những sự may mắn cần thiết như chúng ta đã đưa ra À, bao nhiêu bạn đã có theo dõi video của Dũng cái buổi sáng ngày hôm nay các bạn có thể comment số 1 ạ. À. Dũng sẽ gì ạ? À, không phân tích thêm về thị trường một cái gì khác nhau và Dũng chỉ đưa ra cái kịch bản từ sáng ngày à, Dũng chia sẻ và sau đó chúng ta quay trở lại xem là buổi chiều này chiều nay nó sẽ diễn ra như nào. Sẽ xem buổi chiều hôm nay nó có diễn ra theo cái kịch bản mà Dũng có đưa ra hay không. Cái kịch bản đầu tiên đó là nếu thị trường mà nó tăng mà nó không đảm bảo cái khối lượng và giá tăng mạnh thì các bạn làm gì ạ các bạn có thể comment ạ chúng ta sẽ quay trở lại nếu thị trường mà tăng giả sử hôm nay theo bạn thấy rằng là cái quan trọng là Dũng đã nhìn thấy là thị trường hôm nay nó tăng đúng không ạ về cơ bản thì nhìn chắc chắn là chúng ta thấy là về góc độ nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy thị trường hôm nay nó tăng vậy quá trình tăng như vậy nó mang cho chúng ta tín hiệu tích cực hay là tín hiệu tiêu cực quan trọng là chúng ta không thể nào tính theo T1, T2, T3, T4 mà chúng ta nhìn tổng thể cái tổng thể mới là quan trọng còn một vài bạn cứ nói rằng là à, hôm qua bạn có nói là bán cổ phiếu PVS và hôm kia nó hồi và chúng ta cảm giác là rất là mệt mỏi rất là khó chịu khi mà chúng ta bán ra cổ phiếu đi lên và đó chúng ta gọi là cái góc nhìn ngắn hạn và mang tính chất thiển cận và việc mà chúng ta thiếu cái góc nhìn dài hạn trên một cái tổng quan dẫn đến chúng ta sẽ sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta có thể bị thua lỗ trong một gì à, một cái xu hướng mà chúng ta không biết nó diễn ra như nào cái điều đầu tiên chúng sẽ nói ở chúng ta chúng ôn lại xem là nó thực sự nó diễn ra như vậy không ạ à? một là gì ạ à? nếu trong thị trường mà nó hồi mà nó không có dòng dẫn dắt đầu tiên là dòng dẫn dắt cái thứ hai là nó không có khối lượng gia tăng cái thứ ba nữa là gì ạ à? chúng ta thấy rằng là nó không tạo ra cái động lực để kéo thị trường đi lên và việc khối lượng nó bị thiếu hai là không có dòng dẫn dắt thứ ba nữa là chúng ta không thấy cái thông tin nào tích cực có thể giúp chúng ta uh, khiến cho thị trường có thể tăng mạnh tăng mạnh trong thời gian tới thì lúc này chúng ta cần phải gì ạ một là chúng ta có thể tiếp tục mua vào để mong rằng chúng ta kiếm được 10% lợi nhuận nhưng nếu mà T4 về T5 về có thể nhé cái này có không ai có thể chắc chắn được chúng ta có thể mất nhiều hơn vậy ở đây chúng ta có hai cái gì ạ cái hai cái đưa ra quyết định có hai cái kịch bản đưa quyết định quy định thứ nhất là các bạn đang có cổ phiếu các bạn làm gì ạ các bạn đang có cổ phiếu thì các bạn có thể làm gì ạ các bạn có thể comment ạ nếu các bạn đang có cổ phiếu thì các bạn làm gì nếu trong trường hợp mà nó đi lên yếu hoặc là không có dòng dẫn dắt hoặc là nó không đảm bảo cho chúng ta độ tin cậy ở cao thì chúng ta làm gì ạ không bùng nổ theo đà không xác nhận thì chúng ta giảm bớt tỷ trọng của chúng ta đi và sau khi chúng ta giảm bớt tỷ trọng của chúng ta đi cổ phiếu có thể tiếp tục gia tăng vào phiên tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục giảm tỷ trọng của chúng ta bớt đi để chúng ta gì ạ tiếp tục tìm kiếm các cổ phiếu mới chúng ta mua vào cái điều thứ hai chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu dầu khí đúng không các cổ phiếu dầu khí nó đạt được cái mức kháng cự mạnh và chúng ta gọi là cái kháng cự mạnh mà chúng ta có thể đạt đến kỳ vọng có thể 20 có thể nhiều hơn đôi chút nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ giảm bớt tỷ trọng để chúng ta bảo toàn lợi nhuận đó là cái bài học mà Dũng đang chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay và bây giờ chúng ta quay trở lại cái gì ạ cái bản tin của tối hôm nay để chúng ta nhìn đây là cái kịch bản mà các bạn nhìn thấy đang diễn ra đúng không ạ các bạn có thể nhìn thấy kịch bản Dũng đã chia sẻ đây đó là, là phía trên này là một cái vùng kháng cự rất là mạnh đây là vùng kháng cự mạnh và thứ hai nữa là chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu một cái quá trình đi lên ở đây nó cần phải tạo ra một cái gì ạ xác nhận khối lượng lớn và có lòng dẫn dắt có thể bạn sẽ mua hôm nay bạn có thể cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên đến 1350 53 gì đó nhưng tuy nhiên cái việc mà chúng ta có đạt được cái lợi nhuận hoặc là chúng ta có mua đủ T không thì chúng ta chưa biết được bởi vì nếu trong trường hợp nó kéo tiếp tục về phía trên này mà khối lượng thấp thì việc cơ bản T4 chúng ta sẽ có thể là không đạt được cái kỳ vọng của chúng ta chúng ta gọi là T4 bởi vì chúng ta biết rằng là trong đầu tư chứng khoán việc chúng ta cần phải xác định cái quy luật cung cầu vậy khi mà thị trường đi lên mà khối lượng nhỏ chúng ta gọi là thiếu cầu mà khi thiếu cầu thì điều gì diễn ra cổ phiếu có thể bị điều chỉnh chúng ta không thể là kịp cái thời gian của chúng ta nên thiếu cầu là một trong những cái lý do chúng ta gì ạ cần phải giảm bớt tỷ trọng hoặc là chúng ta gì ạ bán ra không phải chúng ta mua vào các bạn sẽ thấy là bình thường nó là tích cực đúng không ạ Dũng cho cái phiên này là tích cực nhưng tuy nhiên trong quá trình tích cực nó chỉ được một vài các cổ phiếu đạt yêu cầu và nếu chúng ta để ý một chút là cái cổ phiếu DG vậy cổ phiếu DG nó giảm rất mạnh ở trong thời gian trước đây và nó có hồi với khối lượng nhỏ như này vậy đây là tích cực để chúng ta mua vào hay là chúng ta gì ạ đây là nhân cơ hội nếu chúng ta đang bị thua lỗ để chúng ta giảm tỷ chậm. các bạn chỉ cần đơn giản đấy là một là tích cực để các bạn mua vào vì giá nó rẻ nhưng phía trên này là một cái cản rất lớn mà thị trường tăng thì khá là mạnh nhưng cổ phiếu thì không tăng nên đây không phải là tích cực để chúng ta mua vào bởi vì nếu các bạn nhìn giá ở đây thì nó rẻ hơn ở đây hoặc là nó rẻ hơn ở phía trên này tuy nhiên đây không phải yếu tố tích cực bởi vì những yếu tố này lên để nó gì ạ tiếp tục nhà đầu tư tổ chức họ cần phải đạp xuống đạp xuống để họ mua vào họ gom được nhiều hơn và quá trình gom này có thể diễn ra trong gì ạ một khoảng thời gian khá là dài có thể một vài tháng thậm chí có thể một vài năm nên chính vì vậy bạn là nhà đầu tư gì ạ à? đầu tư ngắn hạn hay là đầu tư gì ạ à? mà chúng ta cần phải vay tiền hoặc là đầu tư theo kiểu như là à, mong muốn là có lợi nhuận một vài chục phần trăm mà chúng ta tiếp tục trung bình giá xuống thì đến lúc nào đó chúng ta quay trở lại chúng ta không còn tiền ở trong tài khoản đó là lý do rất nhiều nhà đầu tư đầu tư ngược xu hướng lại mong muốn có lợi nhuận cao điều này không bao giờ thành công được chúng ta có thể quay trở lại một vài các cổ phiếu như từ sáng ngày chúng ta có thể nhìn ra có cổ phiếu thứ hai là BRS B BSR vậy khi một cổ phiếu vượt đỉnh nó sẽ có cái giai đoạn test test này khi mà quá trình điều chỉnh này khối lượng thấp chứng tỏ là nó chưa gì ạ à, chưa rũ bỏ hết và nó có thể biến động trong một cái khoảng thời gian nhất định ở trên vùng này vùng vùng 30 trước khi có thể gia tăng và trước có thể đi dài hơn nên ở đây chúng ta thấy là BRS đó là dòng gì ạ à? dầu khí và chúng ta quan sát những cái cổ phiếu dòng dầu khí hiện tại nó đang gặp một cái phóng vùng kháng cự rất là mạnh ở đây ạ à. đây là vùng kháng cự rất là mạnh nên chính vì vậy nó cần một cái thời gian rung lắc rất là cao để giúp cho chúng ta thấy rằng là nó cần phải ổn định trước khi nó đi xa hơn Dũng đã chia sẻ với các bạn là Dũng đã bán cổ phiếu ở phiên này và Dũng sẽ không đầu tư cổ phiếu này trong một khoảng thời gian nhất định và khi nào Dũng tham gia Dũng sẽ chia sẻ các bạn đấy là cách mà tham gia thị trường chúng ta có thể nhìn thấy đây là cổ phiếu gì ạ BHR nó cũng gì ạ nó đang gặp cái vùng kháng cự mạnh bạn có thể mua ở đây nhưng để cổ phiếu đi lên mạnh chúng ta sẽ thấy là cơ hội để chúng ta kiếm được lợi nhuận rất là thấp chúng ta có thể quay trở lại một vài các cổ phiếu sáng ngày để chúng ta ôn lại đôi chút ạ à. đây là SHG vậy nếu cổ phiếu đi lên mà nó không tạo ra động lực lớn thì cái việc ở đây chúng ta thấy là để cổ phiếu có thể vượt qua cái cản lớn như này thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ à? không có cơ hội nên chính vì vậy chúng ta gì ạ à? những cái nhịp hồi này nếu chúng ta có cơ hội chúng ta tạm thời thoát ra để bảo toàn cái số vốn của chúng ta khi nào cổ phiếu vượt qua cái đỉnh lớn như này chúng ta gọi đỉnh ngắn hạn 23,5 chẳng hạn thế thì nó cần phải test lại chúng ta vẫn có nhiều cơ hội nhiều cơ hội để chúng ta tham gia vào SSI tương tự như vậy SSI đây là vùng kháng cự rất mạnh nếu cổ phiếu này đi lên tăng mạnh thì cổ phiếu này nó phải tăng một cái khối lượng rất là lớn nó phải ít nhất khoảng 30 35 phần 30 30 gì ạ à? 35 triệu cổ phiếu trở lên vậy khi nó tạo ra khối lượng triệu cổ phiếu trở lên thì rõ ràng chúng ta thấy là cái khả năng mà nó đạt được như vậy thì cái tỷ lệ mà chúng ta đưa ra các quyết định chắc chắn nó sẽ thì cái khả năng xác suất thành công nó sẽ không cao chúng ta cũng thấy rằng gì ạ đây là cổ phiếu gas nó cũng vượt đỉnh và nó sẽ rung lắc ở trên vùng đỉnh này 130 một thời gian thậm chí nó có thể tích lũy và vượt qua đỉnh tuy nhiên thì vì nó đã có cái thời điểm mua ở vùng này dựa trên biến động lớn của thị trường nên nó không rất khó để đi xa hơn mà nó cần thời gian để test lại những cái đỉnh này thậm chí là bị điều chỉnh trước khi có thể đi xa hơn nên bạn cũng có thể rất khó để có lợi nhuận khi các bạn mua vượt đỉnh phía trên này nên mua thì chúng ta thấy là rủi ro là cao và nếu chúng ta nắm giữ thì chúng ta thấy là có nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ test lại cái đỉnh này nó sẽ test lại cái đỉnh 115 này bạn lại có thể bị thua lỗ nên gì ạ à, với cái vùng này chúng ta sẽ cần giảm bớt đôi chút lợi gì à, để chốt lợi nhuận sau đó chúng ta có thể mua lại sau khi mà cổ phiếu test lại test lại tức là cổ phiếu kiểm tra lại những cái đỉnh này chúng ta có test lại nếu kiểm tra lại những cái đỉnh này mà khối lượng cạn kiệt thì chúng ta có thể quay trở lại mua ở lần sau khi cổ phiếu xác nhận đây là chiến lược để giúp chúng ta thành công hơn chúng ta có thể nhìn nhiều cổ phiếu tương tự như vậy như HCM ở phía trên này khối lượng lớn mà nó hồi lại không có khối lượng tức là cái khối lượng ở đây rất là thấp nên để đảm bảo cái quá trình tăng tiếp thì thực sự cái xác suất rủi ro ở đây sẽ rất là cao nên các bạn phải hiểu đơn giản là giữa rủi ro và lợi nhuận thì chúng ta cần phải tính toán xem là rủi ro đang ở mức cao hay là lợi nhuận đang ở mức cao nếu lợi nhuận mà trên rủi ro ít nhất nó phải 21. Tức là nếu bạn lãi 20% thì bạn cần phải cắt lót từ bao nhiêu ạ? Cắt lót từ 10%, đó là tỷ lệ 21. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là nếu các bạn mua thì để đạt được cái tỷ lệ lợi nhuận là bao nhiêu ạ? Khả năng các bạn đạt đạt được cái tỷ lệ là 10%. Nhưng nếu thị trường nó sai bởi vì cái tỷ lệ rủi ro nó rất là cao, có thể bạn sẽ mất 20%. Được thì 10%, mà mất thì mất 20% thì bạn lựa chọn cái chiến lược nào ạ? bạn lựa chọn cổ phiếu chiến lược nào ạ được thì 10 phần trăm mất thì chúng ta mất gì ạ 20 phần trăm và chúng ta có thể thấy rằng là nhiều cổ phiếu Dũng đã chia sẻ cho chúng ta ở đây thì rõ ràng là cổ phiếu sẽ gì ạ cần nhiều thời gian tích lũy hơn và chúng ta sẽ thấy là để đưa ra quyết định trong đầu tư lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái quá trình vượt đỉnh mà quá trình vượt đỉnh ở đây ạ cổ phiếu có thể mạnh có thể lấp gáp cái này nhưng chúng ta thấy điều gì đang diễn ra mọi thứ đang nó không đủ mạnh nó không đủ mạnh để khiến cho chúng ta thấy rằng là nếu cổ phiếu T4 có thể một lý do nào đó ngày mai cổ phiếu tiếp tục đi lên nhưng quan trọng là T4 các bạn có đạt được cái lợi nhuận hay không câu chuyện nó lại là câu chuyện rất quan trọng nên ở đây chúng ta thấy là nếu quá trình đi lên mà chúng ta thấy là nó không đạt được cái gì ạ à, cái sự sức mạnh về giá về khối lượng bởi phía trên này là một cái vùng cản rất là lớn và nó cần phải xuyên thủng để hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư bị kẹt ở đây nó cần phải à, hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư yếu à, nhà đầu tư đã mua bắt đáy ở vùng dưới này nên nếu mà lượng khối lượng gia tăng tham gia vùng này thì chúng ta có thể quay trở lại vậy có nhóm cổ phiếu ngân hàng nó có thể tác động tạo ra xu hướng mới được không về cơ bản chúng ta thấy là phía trên này nếu cổ phiếu này đang ở 32 thì rõ ràng cản mạnh nó đang ở 34 từ 32 lên 34 các bạn lãi được bao nhiêu nhưng trong trường hợp cổ phiếu này không may nó gặp những cái rủi ro như là Fed có thể gì ạ à, đưa ra tăng lãi suất có thể là những cái việc mà gì ạ à, quốc hội đang họp thì nó có rất nhiều các thông tin và chúng ta không kiểm chứng được trong thời điểm mà thị trường đi xuống thông tin xấu thì nó sẽ xấu hơn rất là mạnh và thông tin tốt thì nó vẫn cứ bỏ qua và nó tiếp tục đi xuống bao nhiêu bạn biết biết điều này có thể comment số 2 ạ à? tức là trong xu hướng thị trường đi xuống á, tin xấu thì nó giảm rất là mạnh và nó tiếp tục giảm rất là sâu mà trong khi đó tin tốt thì nó chỉ gì ạ à? nó chỉ có đôi chút về hồi sau đó lại tiếp tục giảm tiếp vậy bạn lựa chọn lựa chọn chiến lược nào ạ à? còn trong xu hướng thị trường đi lên tin xấu nó sẽ bỏ qua và nó sẽ rũ bỏ và sau đó nó tăng tiếp và tin xấu là cơ hội để chúng ta mua vào nhưng ở đây tin xấu là gì ạ à? chiến lược để chúng ta bán cổ à tin tốt là chiến lược để chúng ta bán cổ phiếu ra đấy là cách mà chúng ta không phải là cứ mua theo cái biểu đồ không phải mua dựa vào những cái cổ phiếu mang tính chất là cơ bản tốt mà chúng ta phải kết hợp giữa xu hướng và hành vi của nhà đầu tư tổ chức không phải là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư tổ chức chứ không phải nhà đầu tư cá nhân các bạn nhé vậy các nhà đầu tư tổ chức họ sẽ bán ra họ cái kéo cổ phiếu đi lên trong khi mà thị trường có tin tốt để họ bán được nhiều hơn và đấy chính là cách mà các tổ chức họ đang làm suốt chu kỳ này đến chu kỳ khác bao nhiêu bạn đã sử dụng phần mềm tức là cái cái phần mềm Firean các bạn có thể comment số 3 đúng không ạ nếu các bạn sử dụng phần mềm Firean thì các bạn mới comment số 3 Dũng sẽ chỉ cho các bạn Firean ở trong phần mềm Firean nó sẽ chỉ cho chúng ta biết rằng là các tổ chức họ mua họ bán cổ phiếu ở thời điểm nào bao nhiêu bạn biết là các tổ chức họ đã bán cổ phiếu rất nhiều ở vùng đỉnh cổ phiếu từ DG cổ phiếu từ SSI và nhiều cổ phiếu khác ạ. À. Nếu các bạn theo dõi ở đó thì các bạn có thể tự động biết rằng là họ đã bán một lượng lớn cổ phiếu ở trên đỉnh mà trong khi đó ai đó lại nói các bạn rằng là đây là cơ hội tốt để các bạn mua. Vậy nếu bạn biết là các tổ chức họ đang bán ra và bán ra rất là mạnh ở vùng đó mà bạn lại nghe một ông nào nói là các bạn mua vào thì các bạn có phải là kiều không ạ? À? vậy kêu nó ở đây là chúng ta thiếu hiểu biết mà chúng ta nghe một ai đó mà chúng ta không kiểm soát được nghe ai đó mà không kiểm soát được họ đang bán cổ phiếu và chỉ có gì ạ à? chỉ có ai đó mà chúng ta đọc được cái biểu đồ đó chúng ta sẽ biết rằng là gì ạ à? họ đang bán ra như nào các bạn thử về các bạn thử xem ạ à, nó có một cái phần đó là gì ạ à? nhà đầu tư tổ chức bán ra trong khi đó họ mua vào toàn là năm nghìn một mà họ bán ra gì ạ à? toàn hàng vài triệu cổ phiếu một lần vậy tại sao bạn ấy đi nghe họ là để gom vào cổ phiếu và đó chính là trên thị trường có rất nhiều người chúng ta gọi là họ tin một cách mù quáng họ tin một cách mù quáng đó là họ nghe một ai đó họ nghĩ rằng là kiếm tiền một cách đơn giản họ kiếm là hàng nghìn tỷ đồng hoặc là nhiều nghìn tỷ đồng bởi vì nghe một cái thông tin và trong khi đó những người đó họ đang bán ra rất nhiều và chúng ta không có cái gì ạ à, không có cái công cụ để theo dõi thì FireAn là một cái công cụ để cho các bạn biết rằng là họ đã bán ra như thế nào nên chúng ta cứu thì vẫn là cứu thôi ạ à. thì bởi vì chúng ta chỉ nghe dựa vào các thông tin không có cảm chứng không có kiểm chứng vì các thông tin không có kiểm chứng nên các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ trở nên gì ạ à, bị mất rất nhiều tiền khi mà chúng ta không biết dựa vào đâu mà chỉ dựa vào các thông tin nó đang có trên thị trường chứng khoán các thông tin ở trên thị trường chứng khoán là những cái thông tin mà ai cũng biết là những cái thông tin chúng ta gọi là marketing và khi cổ phiếu được các thông tin marketing để nó, tạo ra nhu cầu ảo cho các nhà đầu tư cá nhân và với cái việc mà các nhu cầu ảo cho các nhà đầu tư cá nhân thì các nhà đầu tư tổ chức họ sẽ bán ra khi mà các gì ạ à, các thông tin đó được public và được liên tục các nhà báo họ thu tiền họ thu tiền họ thu tiền các bạn nhé họ thu tiền để họ được viết những bài báo quảng cáo về cổ phiếu họ phỏng vấn những cái chủ doanh nghiệp họ phỏng vấn rất nhiều thứ khác nữa đấy là lý do chúng ta không biết được điều này chúng ta vào chúng ta sẽ sợ search chúng ta sẽ ra tại vì hôm nay Dũng không có thời gian để sớt nhưng chắc chắn là buổi sau Dũng cho các bạn thấy rằng là nó họ sẽ bán như nào chúng ta sẽ nhìn ra bao nhiêu bạn biết là các tổ chức họ đang bán ra nếu các bạn có cái biểu đồ đó các bạn sẽ thấy là các tổ chức bán ra như nào ở trong FEAN nói rất là rõ thế bây giờ chúng ta quay trở lại về một vài các cổ phiếu thì chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn về các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí thì đơn giản là chúng ta thấy là nếu nhóm ngành dầu khí mà đang gặp cái cản lớn thì tội gì khối lượng rất là lớn đấy khối lượng cực kỳ lớn ở đây mà cổ phiếu này lại không tăng thì chúng ta gọi là gì ạ khối lượng rất là lớn cực kỳ lớn mà cổ phiếu không tăng thì chúng ta làm gì ạ thế bây giờ cổ phiếu này mà gì ạ Dũng đang dự định nó lên 36 đúng không nhưng tại sao Dũng lại bán ở đây Tức là Dũng đưa ra cái dự định là nó có thể về 36 này Nhưng vì nhiều các thông tin như là gì ạ à? các bạn cần phải nhỉ à, Dũng đã dự định là nó có thể lên 36 đấy là cái, dự định của mình thôi nhưng vì mình thấy là cái nỗ lực nó lên nó không đạt yêu cầu đó là thôi vì chúng ta có kiến thức thì chúng ta phải nếu Dũng không public ở phía trên này thì chúng ta sẽ dừng lại vì Dũng nói là lên 36 chúng ta không bán ra đúng không ạ cái thứ hai là gì ạ rõ ràng là thị trường kéo lên mà nó không lên tiếp theo là tuần sau phép có thể nâng lãi suất mình không biết được mình không kiểm soát được Fed có nâng lãi suất hay không vậy nếu mình không kiểm soát được Fed có nâng lãi suất hay không thì mình nên đầu tư theo cái cảm tính mà mình nghĩ không ạ bởi vì mình nghĩ nên mình mất tiền đúng không ạ bởi vì mình nghĩ là cổ phiếu nó chỉ giảm gì ạ à? có 10% xong nó hồi nên mình mất mấy 40% vì mình nghĩ là cổ phiếu nó sẽ giảm đến 20% xong nó hồi nên mình mất tới 60% mình nghĩ rằng là gì ạ cổ phiếu nó lên sau nó sẽ quay trở lại nó giống như ở năm 2021 nên mình sẽ mất gì ạ à? mất trắng bởi vì đó là cái suy nghĩ và thiếu căn cứ của chúng ta bởi vì mình nghĩ một ai đó phím cho mình một cái cổ phiếu nhưng thực tế bản chất của họ là họ đã bán bán hết cổ phiếu rồi họ đã bán hết cổ phiếu rồi họ đưa ra cho các bạn những cái thông tin nghe vẻ tích cực và bạn cảm giác như là bạn thấy rằng là bạn đang là một cái người làm theo và bạn đang nắm giữ cổ phiếu bạn cảm giác là sự hy vọng và niềm tin là cổ phiếu sẽ quay trở lại nhưng cổ phiếu đã gì ạ nó hết chu kỳ khi cổ phiếu nó hết chu kỳ thì các tổ chức họ sẽ cho rơi tự do để cổ phiếu về cái mức giá tốt nhất họ mua vào chứ không phải là họ sẽ bắt đáy ở trong một chu kỳ đang giảm và cái này chúng ta cần phải quay trở lại VSA để các bạn có thể nắm rõ được các bạn cần phải nắm rõ được VSA Vậy ở đây câu chuyện ở đây đó gì ạ? Câu chuyện ở đây là những cái cổ phiếu dòng ngân hàng là cổ phiếu rất là mạnh. Vậy nếu mà trong trường hợp nó mạnh thì nó tăng khối lượng nhỏ như này nó không đáp ứng được một chu kỳ mới. Tăng khối lượng nhỏ như này nó không thể tạo ra một chu kỳ mới được. Những cổ phiếu như MBB nếu nó tăng khối lượng nhỏ này nó có thể tạo ra một cái chu kỳ mới không ạ? Bởi vì các bạn biết là một cái chu kỳ của nó khối lượng nó phải tạo ra những cái đợt đột biến như này. Vậy bây giờ nó đang chu kỳ giảm như này mà nó lại tạo ra khối lượng gì ạ? À? Nhỏ như này thì nó có thể vượt qua cái mức rào cản lớn này không ạ? Nó có thể vượt qua những rào cản đó. được thì chúng ta không biết được bao nhiêu, ít nhất nó phải vượt qua cái đỉnh này á. Vậy nó đã vượt qua cái đỉnh ngắn hạn này chưa? Và chúng ta biết rằng là vì nó chưa vượt qua cái đỉnh hạn ngắn hạn này, bạn mua có thể v 4 bạn bị thua lỗ và bạn có thể là bạn mua ngày mai cổ phiếu tiếp tục đi lên nhưng liệu nó có thể vượt qua 29 này không chúng ta không biết được vậy ở đây chúng ta lại quay trở lại câu chuyện đó là gì ạ được thì chúng ta được bao nhiêu và mất chúng ta mất bao nhiêu chúng ta quay trở lại những cái cổ phiếu mà các bạn có thể theo dõi là những cái cổ phiếu mà Dũng đưa ra nó đáp ứng được các yêu cầu của chúng ta thì xem tỷ lệ nó thành công bao nhiêu các bạn có thể comment được không ạ những cổ phiếu mà chúng ta đưa ra nó có thể đáp ứng được yêu cầu tức là sau khi nó test nó siết chặt mà nó lại không có bán ra thì đó là những cổ phiếu gì ạ có bùng nổ theo đà và nó kiểm tra lại với khối lượng thấp thì đó là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được chúng ta có thể comment không ạ chúng ta có thể comment ạ bao nhiêu bạn có thể thấy là những cổ phiếu CTR không biết là cổ phiếu CTR hôm nay nó có tăng không ạ CTR bạn có thể xem là CTR là cổ phiếu nếu các bạn mua các bạn thấy rằng là về các bạn bạn mua từ bùng nổ theo đà thì bạn thấy rằng cổ phiếu đã gì ạ à? đã có thể đôi chút lợi nhuận đúng không đôi chút lợi nhuận ở đây tuy nhiên thì việc mà cổ phiếu đô gì ở đây mà nếu trong trường hợp mà nó không lên được thì chúng ta cũng phải xem lại đấy là cái thứ nhất cổ phiếu thứ hai là SBT SBT đây là cổ phiếu thứ hai đây chúng ta cũng có thể mua bùng nổ theo đà ở đây nếu trong trường hợp các bạn thấy là nếu trong trường hợp nó tiếp tục kéo lên đến vùng kháng cự mạnh vào ngày mai chúng ta cần phải bán ra bởi vì đây là vùng kháng cự rất là mạnh cổ phiếu cũng không lên được đây là những cái cổ phiếu chúng ta là rất là mạnh rồi mà nó còn không lên được thì làm sao mà các cổ phiếu nó yếu hơn mà nó có thể tạo ra cổ phiếu đã mạnh rồi mà nó không tạo ra cái bứt phá mạnh thì cái việc có cổ phiếu yếu hơn nó rất khó để đi xa hơn Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là một vài bạn có chia sẻ cái nhóm cổ phiếu như này. Thì chúng ta thấy là chúng ta phân tích nhanh về cổ phiếu này. Cái điều đầu tiên chúng ta thấy là nếu các bạn nhìn danh mục cổ phiếu này, các bạn có thể comment được không ạ? Một số bạn có thể comment cổ phiếu như này chưa cần phân tích nữa, chúng ta chưa cần phân tích ạ. Chưa cần phân tích chúng ta sẽ có thể comment cái cổ phiếu này thuộc dạng gì ạ? Đầu tiên là CEO nhá, cũng chưa cần phân tích nó có tốt hay không ạ? CO e là cổ phiếu tăng bao nhiêu nó tăng rất mạnh nó lại giảm nó giảm rất mạnh tăng bao nhiêu mà giảm gần như về bấy nhiêu mà nó lại cái đường trung bình 52 tuần thì đây là cổ phiếu rác các bạn cứ thử xem này nó là cổ phiếu rác tại vì nó tăng bao nhiêu mà nó gãy đi bao nhiêu thì đấy là rác cổ phiếu CDO là cổ phiếu mà chúng ta cũng thấy rằng là Trước đây thì gần như các hoạt động sản xuất kinh doanh nó không tốt. Nhưng vì có một vài các cổ phiếu người ta dựa vào gì ạ? À? Dựa vào đó giống như là gì ạ? À? Tân Hoàng Minh á, cách làm giống như Tân Hoàng Minh á. Đó là kéo một cái cổ phiếu này lên và xây dựng một câu chuyện để marketing cho cổ phiếu này. Và cái câu chuyện marketing xong thì chúng ta biết điều gì diễn ra. Khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta marketing xong một cổ phiếu thì điều gì diễn ra? điều gì diễn ra? chúng ta cứ thử đưa ra kịch bản là nếu các bạn có một cái mặt hàng nào đó mà chúng ta đã marketing xong rồi các bạn bán hết cổ phiếu ra rồi thì điều gì diễn ra câu chuyện đây đó là gì ạ câu chuyện về bất động sản thời gian vừa qua tăng bản thân doanh nghiệp gì ạ bản thân doanh nghiệp cũng chẳng làm được cái gì mà ra hồn cổ phiếu chỉ tăng do gì ạ giá bất động sản tăng và tự nhiên cổ phiếu tăng Họ dựa vào giá bất động sản tăng, họ dựa vào Covid, họ dựa vào một số các thông tin để bơm tạo ra thông tin và khiến cho cổ phiếu tăng rất nhiều lần. Đấy là cách marketing đấy Và bạn thấy rằng là trong ờ, chiến lược này, nếu bạn nào đang đi đầu tư bất động sản, chúng ta thấy là chiến lược này đã được áp dụng rất là nhiều trên lĩnh vực bất động sản, trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Và chúng ta thấy là trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy. POW là cổ phiếu cổ phiếu gì ạ à? POW là cổ phiếu pet bản trong một cái lĩnh vực mà nó đã tăng rất mạnh ở đoạn trước và chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta phân tích chúng ta sẽ thấy ngay nên ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là nếu trong trường hợp xu hướng tăng chúng ta mua vào còn xu hướng giảm chúng ta phải bán ra thật nhanh đơn giản thế thôi nó không có đúng sai bạn có thể kiếm được lợi nhuận rất là nhiều từ cổ phiếu CDO nhưng đó chỉ là xu hướng tăng thôi ạ còn xu hướng giảm các bạn cần phải nắm rõ được thế nào là xu hướng giảm và khi xu hướng giảm thì các dòng tiền lớn đã thoát ra rồi mà khi dòng tiền lớn đã thoát ra rồi thì nó không có đắt có rẻ mà nhiều cổ phiếu nó sẽ gì ạ trở thành rác anh chị em hiểu chưa nhiều cổ phiếu nó trở thành rác và nó không bao giờ quay trở lại thị trường nữa chúng ta sẽ phân tích ạ đây là cổ phiếu gì ạ CII cổ phiếu này nó đã lên rất là mạnh ở đây ạ vậy nếu cổ phiếu này mà tốt thì rõ ràng nó nó phải mua ở đây thậm chí là mua ở đây nó mua ở đây bởi vì so với đỉnh thì đến đây nó rẻ rất nhiều và cổ phiếu lại tiếp tục giảm rồi và trong quá trình giảm này chúng ta có thể nhìn vào cổ phiếu này chúng ta biết rằng cổ phiếu này là đây là cổ phiếu nếu các bạn hiểu đơn giản nó là dạng bo cung dạng bo cung tức là hiện tại là cái cung cầu ở bên ngoài nó là rất là ít và thậm chí là đây là toàn cung cầu của gì ạ à? chúng ta gọi là của nhà tạo lập thôi ạ. Khi mà cung cầu của nhà tạo lập như này thì nó sẽ chi phối toàn bộ cuộc chơi chúng ta trong thời gian ngắn như này, đặc biệt là xu hướng xuống. Nên nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu này, chúng ta có lãi thì chúng ta cũng là thất bại. Có lãi cũng là thất bại bởi vì đến mức nào đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần nâng quy mô lớn một chút là nó sẽ trở thành nạn nhân rất nhanh bởi vì đây gọi là cổ phiếu bao cung cổ phiếu thứ hai CEO chúng ta không biết rằng cổ phiếu này sau khi nó tăng nó tạo ra một cái mô hình vai đầu vai lệch nó tiếp tục giảm và nó hồi khối lượng lớn ở phía trên này và nó giảm cho chúng ta thấy là nhiều khối lượng bị bán ra vậy cổ phiếu này nó hồi làm gì có gì ạ có khối lượng làm gì có nhu cầu để nó tăng mạnh chúng ta sẽ ảo tưởng đó là trong một xuống giảm thì việc mà nó kéo lên lại giảm tiếp việc nó kéo lên để giảm tiếp chứ không phải là nó đây là xu hướng tăng này xu hướng tăng mọi thứ sẽ gì ạ bạn mua ở đâu nó cũng thành công nhưng đã là xu hướng giảm rồi thì cái việc mà gì ạ nó có thể tiếp tục giảm và thậm chí nó thể đến 10 và sau đó nó nằm im trong khoảng thời gian rất là dài và bạn thấy thế là nhiều lần trường hợp đấy ạ nó lên này từ giá 9 nó lên đến 16 60 phần trăm sau đó nó về đáy cũ và sau đó nó giảm rất là mạnh bạn bạn phải biết bao nhiêu thời gian để cổ phiếu nó có thể quay trở lại vậy bạn đầu tư dài hạn hay đầu tư trung hạn hay đầu tư gì ạ à? kiểu gì ạ à? bao nhiêu bạn đã học điều điều này khi mà chúng ta đã thấy rằng là cái việc này là nó thường xuyên diễn ra thị trường nhưng nếu chúng ta không nắm rõ và không nhận diện ra một cách khách quan là chúng ta lại gì ạ à? toàn bộ mồ hôi công sức của chúng ta đặc biệt là rất nhiều người thì chúng ta thấy là làm công ăn lương rồi được bao nhiêu tiền tích cóp vào sau đó thì nghe một ai đó lại mua cổ phiếu này dẫn đến gì ạ công sức 10 năm 10 năm tiền lương á, gia đình có sau đó thì đổ vào một vài các cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản rồi là mất hết ạ làm giàu cho những kẻ kẻ khác đấy ạ có bao nhiêu chị em lại bỏ tiền ra để gì ạ có ít tiền sau đó để đi vay cắm đất cắm nhà để tiếp tục mua những cổ phiếu này và cuối cùng cũng chết một cách dã man cái điều này Dũng đã được nghe rất nhiều bạn như tương tự như vậy tại vì hàng ngày Dũng đã được nhiều bạn có chia sẻ bởi vì nghe một ai đó họ đã nói và chúng ta tin mà nhưng đấy nó gọi là cách lừa đảo đấy ạ à. Dũng nói điều này để các bạn thấy rằng là đây là cách lừa đảo mà các bạn không biết thôi và lừa đảo như này nó dễ đúng không ạ chỉ nếu chúng ta thiếu kiến thức thì cái việc lừa đảo nó đơn giản đấy ạ à. và chúng ta gọi là may mắn may mắn nó không phải trong đầu chứng khoán nó không có may mắn đâu nó không có may mắn anh chị em ạ bởi vì tất cả nó là chiến lược tất cả nó là kỷ luật vậy để có kỷ luật thì chúng ta phải hiểu nguyên lý hoạt động của nó mới kỷ luật được còn bây giờ cứ trung bình giá xuống trung bình giá xuống là sao kỷ luật được tại vì nếu chúng ta trung bình giá xuống thì không bao giờ có cắt lót được đúng không ạ trung bình giá xuống thì không bao giờ quản trị rủi ro được mà đầu tư chứng khoán mà không quản trị rủi ro thì điều gì chúng ta không quản trị rủi ro được mà được đi đầu tư chứng khoán thế thì thế mới lạ chứ đấy chúng ta hiểu đơn giản này nên các bạn thấy rằng là nếu chúng ta không có quản trị rủi ro thì tốt nhất hãy dừng đầu tư bởi vì đầu tư thì các bạn 10 lần 10 lần thành công chỉ một lần sai là lỗ một lần sai thôi là lỗ nhưng nếu bạn biết quản trị rủi ro 10 lần thành công bạn sai 6 lần 4 lần bạn thành công bạn vẫn lãi rất là lớn nên đấy là sự khác nhau thì hôm nay chúng ta sẽ tổng kết cái điều này tại vì cũng chẳng có cổ phiếu nào để các bạn hỏi đâu ạ tại vì phần lớn các bạn có hỏi cổ phiếu đây là Dũng cho các bạn thêm một vài các cổ phiếu nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu cổ phiếu nó đang biến động ở phía trên này này khối lượng đang lớn như này làm sao nó có thể đi được xa được nữa cổ phiếu nó biến động khối lượng lớn như này thì để nó đảm bảo cái việc đi xa Dũng không nói là ngày mai nó tăng hay không nhưng đi xa cái xác suất tỷ lệ thành công rất là thấp. Hay là cổ phiếu gì ạ? À? Zimendex. Chúng ta cũng vừa thấy là Zimendex cũng tương tự như vậy. Nó đi vượt đỉnh mà khối lượng lại bung như này và chúng ta đòi nó đi xa thì điều gì diễn ra? Và chúng ta thấy là cái lượng cổ phiếu mà Dũng chia sẻ nó rất là ít và những cái cổ phiếu mà nó sai Dũng đều chia sẻ cho các bạn thì á? Bán đúng không? Rủi ro và cổ phiếu mà các bạn mua đúng bảo mua đúng không và bây giờ Dũng mà bán thì các bạn lãi được bao nhiêu phần trăm ạ theo các bạn nếu các bạn chỉ cần nghe và lựa chọn đúng những gì Dũng chia sẻ thì chúng ta đã lãi được bao nhiêu phần trăm rồi và bây giờ chúng ta bán ra có thể ngày mai có những cổ phiếu khác mình không quan tâm nhưng về cơ bản đó là chiến lược đó là đầu tiên phải kỷ luật kỷ luật ở đây đó gì ạ chúng ta hãy đưa ra những quyết định dựa trên gì ạ dựa trên cái sự hiểu biết dựa trên cái, cái nắm rõ được cái quy luật của nó và phần lớn các bạn có hỏi ở đây thì nói chung là gì ạ nó cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề chúng ta bởi vì khi mà chúng ta nói được thị trường đang rủi ro thì các bạn có mua ở đây thì cũng nó rủi ro bởi vì phía trên này là gì ạ nó đang rủi ro rất là cao nên nếu cổ phiếu này nó có quay trở lại thì các bạn để làm gì ạ để bán chứ không phải quay trở lại để các bạn mua nên không phải cần phải hỏi cổ phiếu gì nữa ạ nhìn về cơ bản là nó hồi để làm gì ạ tổng kết luôn ạ nó hồi để giảm tỷ trọng thôi có thể ngày mai cổ phiếu bạn sẽ gì ạ nó tăng hơn so với gì ạ các bạn nhớ nhá cổ phiếu của bạn nó có thể tăng hơn so với những cái gì mà Dũng chia sẻ đây nhưng các bạn hiểu đơn giản là chúng ta có hàng triệu cổ phiếu xin lại sang mấy hàng mấy cha mấy nghìn cổ phiếu ở đây thì tỷ lệ xác suất thành công của mấy nghìn so với cái một vài cổ phiếu các bạn nó sẽ là bao nhiêu nên uh, các bạn thấy ở đây đó là gì ạ các bạn có đầu tư các bạn có xem xét thì cái tỷ lệ của bạn chúng thấy ở đây đa phần là nó gì ạ dù nó nó có hồi đấy ạ đa phần nó sẽ không an toàn phần lớn nó sẽ không an toàn dù là các cổ phiếu của bạn nó có kéo lên nó vượt đỉnh thì nó không an toàn với chiến lược ở lúc này đó là chúng ta chưa nhìn thấy dòng tiền lớn chưa nhìn thấy dòng tiền lớn nên chúng ta gì ạ à? làm gì làm gì ạ à? hãy giảm bớt tỷ trọng đi ạ à. cổ phiếu này có thể bạn mua ở đây thành công với các bạn đây là cái điểm mua của bạn có thể thành công nhưng tuy nhiên gì ạ à, nếu phần lớn các cổ phiếu của chúng ta đang trong ngành mà nó không đáp ứng được thì sao phần lớn cổ phiếu chúng ta trong ngành mà không đáp ứng được thì sao thì cái cổ phiếu riêng lẻ của chúng ta nhé cái cổ phiếu riêng lẻ của chúng ta nó cũng rất khó để đi tức là bây chúng ta nếu mà toàn bộ các cổ phiếu chúng chứng khoán mà nó không tăng và một cổ phiếu nó tăng thì cái tỷ lệ thành công rất là thấp nên nếu chúng ta nhìn thấy là trong toàn bộ cái ngành chứng khoán của chúng ta mà có gì ạ à? có khoảng độ 10 cổ phiếu mà nó có 8 cổ phiếu mà nó không đạt yêu cầu thì thôi đứng ngoài ok ờ, đấy là chúng ta tại vì trong cái phân tích này nếu bây giờ hỏi các bạn có bảo bán hay mua không thì rõ ràng có 2.000 cổ phiếu trên thị trường thì nói kiểu gì nó cũng gì ạ có những cái cổ phiếu nó sẽ không đúng nhưng tuy nhiên thì ạ nó đang nói về cái tổng thể đây đó là thị trường tăng thị trường tăng mà nó gì ạ khối lượng nó lớn mà giá không tăng khối lượng lớn mà giá không tăng thì lúc này chúng ta thấy là cái khả năng thị trường đi tiếp nó sẽ mang tính chất rủi ro rất cao đấy là góc độ về gì ạ trong VSA tức là khối lượng lớn mà giá không tăng thì đấy là mang tính rủi ro trong trường thứ hai là không có khối lượng mà giá tăng mạnh thì nó cũng mang rủi ro thì Dũng đang thấy là hai điều này nó có thể đang diễn ra rất là gần nên uh, uh, cái cái cái góc nhìn cá nhân không có đúng có sai đấy cả các bạn có thể vẫn tiếp tục đầu tư theo cái phương pháp của mình không sai cả các bạn vẫn tiếp tục đầu tư theo phương pháp của mình nếu các bạn tin là phương pháp của mình nó ok còn với cái phương pháp của Dũng thì các bạn cũng thấy rất đơn giản là gì ạ Dũng đã mua cổ phiếu gì ạ PVS và có mua cổ phiếu gì ạ H S G cắt lót SA e cắt lót STB sau đó thì những cái cổ phiếu mà gì ạ cắt lót thì cắt rất nhanh và những cổ phiếu chốt lời thì ạ à, tổng thể vẫn gì ạ kiếm một món lời đơn giản thôi ạ và bây giờ đang đứng ngoài câu chuyện đấy này hiện tại rút đang đứng ngoài còn các bạn như thế nào đấy là quyền các bạn như với cái việc chia sẻ này mong chúng ta sẽ có thể đưa ra tự có kế hoạch để đưa ra những quyết định tốt nhất cho mình bởi vì có nhiều yếu tố rõ ràng xong bùng nổ theo đà nó phải tăng rất mạnh nhưng rõ ràng là bùng nổ theo đà mà không có dòng tiền lớn thì làm gì cần phải thận trọng thế thôi bùng nổ theo đà mà không có dòng tiền lớn lan tỏa thì dũng sẽ không không theo nữa nó giống như vậy nếu bùng nổ theo đà có dòng tiền lớn mọi thứ lan tỏa thì lúc này mình vào còn bây giờ không có dòng tiền lớn lan tỏa thì mình sẽ cân nhận cân nhắc chậm lại một chút để chúng ta có cơ hội sau và thị trường nó luôn luôn có rất nhiều cơ hội mà khi mà có cơ hội chúng ta lại tiếp tục vào và đó là cái buổi livestream à, giúp chúng ta có nhìn góc nhìn khách quan hơn à, tới đây sẽ gì ạ là một những cái chương trình mà Dũng sẽ phân tích chi tiết cho chúng ta về dòng tiền các tổ chức họ bán ra như thế nào trên gì ạ dựa trên những cái biểu đồ những cái tín hiệu trong VSA dựa trên gì nữa ạ dựa trên những cái bán thực ở trên thị trường tức là các tổ chức họ bán thực bán thực luôn ở trên gì ạ FAN là các bạn sẽ thấy được những điều này rất đơn giản chỉ các bạn một là các bạn không muốn biết mà thôi không muốn biết mà thôi nhưng thực tế những điều này nó rất là rõ ràng trên thị trường chứng khoán và vì các bạn không muốn biết thì các bạn cứ mua các bạn mua trung bình ra xuống nhưng trong khi đó thì họ đã bán ra rất mạnh ở phía trên đỉnh Trường Sơn và đó chính là lý do chúng ta hiểu không hiểu quy luật không nắm rõ được cái quy trình một cổ phiếu nó vận động như nào đó là lý do chúng nó mất tiền một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong buổi tối hôm nay à, chúc các bạn thành công và trong trường hợp nếu tối mai có thời gian mà cho phép thì Dũng sẽ làm những buổi livestream uh, ờ, muộn hơn một chút khoảng độ 10 giờ 10 rưỡi thậm chí 11 giờ thì các bạn sẽ gì ạ nán lại để theo dõi và Dũng sẽ chia sẻ chúng ta một cách chi tiết hơn à, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn và chúc các bạn có buổi tối bình an và chúc các bạn ngủ ngon nếu các bạn lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì nhớ nhấn kênh và đặc biệt là các bạn có những câu hỏi cổ phiếu như nào hoặc là muốn biết điều gì thì có thể comment ở phần dưới ở dưới cái phần uh, ô chat phía, phía dưới để Dũng sẽ giúp cho bạn nắm rõ được các quy trình một cách rõ ràng hơn. Xin chân thành cảm ơn.